mình sẽ tiết lộ cho các bạn một bí kíp mà chúng mình đã huấn luyện mèo trong suốt 7 năm qua như em mình nha cực tính năng lượng bình thường thì người ta thường sẽ loại bỏ hệ số Lorentz thì hệ số Lorentz của gamma này bằng một trên căn bình phương của một trừ v bình phương trên c chết tiệt cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả megapascal tính từ trái đất tốc độ mở rộng của không gian vũ trụ tại khoảng cách một megapascal tính từ... này tính là 500 đến 1 km trên giây trên 1 megapascal thì tính đến năm 2018 người ta đã tính lại là 67,4 km trên dây Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi